gửi tới quý anh chị à, bảng báo giá chi tiết về những thay đổi về chính sách giá của chiếc xe Xpander này nó sẽ thay đổi khác so với lại uh, tháng 6 tại vì là cái lượng xe Xpander hiện tại giờ uh, từ uh, thị trường Indonesia uh, nhập về Việt Nam ấy thì nó đang bị hạn chế bởi cái dịch uh, Covid 19 nên số lượng nó hạn chế lắm do vậy là cái uh, giá thành của nó nó sẽ không được giảm sâu hay là được nhiều khuyến mại như là cái thời điểm tháng 6 nữa anh chị ạ. Để biết chi tiết cụ thể như thế nào thì em sẽ gửi cho quý anh chị cái bảng giá chi tiết lăn bánh của đầu tháng 7 này để chị nắm được. Giá lăn bánh xe Xpander tháng 7 năm 2020 cụ thể như sau anh chị ạ. Nếu anh chị nào mà ở Hà Nội hoặc Sài Gòn ấy, giá lăn bánh của bản số tự động là 719 triệu là bao gồm tất cả các chi phí là thuế, đăng ký, đăng kiểm biển số đầy đủ hết anh chị nhé anh chị chỉ việc nhận xe và nếu anh chị nào ở tỉnh áp thuế 12% ấy, giá xe giá làm bánh của nó ờ, là 699 triệu còn anh chị nào ở tỉnh mà áp thuế 10% ấy, thì giá làm bánh của nó là 689 triệu với mức giá này thì so với tháng 6 là nó cũng ờ, ờ, chênh nhau thấp hơn tháng 6 khoảng một chút tầm 2-3 triệu anh chị ạ đối với anh chị nào mà mua số sàn đấy thì ở Hà Nội ở Sài Gòn ấy thì giá làm bánh của nó là 638 triệu còn à, tính áp thuế 12% như là Quảng Ninh này Hải Phòng này Lào Cai này Lạng Sơn này Sơn La ấy, thì giá làm bánh của nó là 620 triệu còn à, anh chị nào mà ở tỉnh mà áp thuế 10% ấy, thì giá làm bánh của nó là chỉ là 609 triệu à, lăn bánh với bảng số sàn đấy chị nhé còn anh chị nào mà mua xe trả góp 80% giá trị của xe ấy, thì cái số tiền tối thiểu anh chị cần là đối với số tự động là 222 triệu đối với chị nào ở Hà Nội ở Sài Gòn ạ còn ờ, ở các tỉnh áp thuế 12% thì anh chị cần tối thiểu là 202 triệu anh chị nào ờ, ở các tỉnh áp thuế 10% thì ờ, số tự động thì cần tối thiểu là 192 triệu đó. còn đối với bản số sàn thì anh chị nào ở Hà Nội hoặc Sài Gòn ấy, uh, giá bánh tối thiểu anh chị cần mua trả góp ấy, là 200 triệu còn ở tỉnh áp thuế 12% thì giá lăn bánh tối thiểu là anh chị phải có là 180 triệu còn anh chị nào ở tỉnh áp thuế 10% thì là giá lăn bánh của nó chỉ là 170 triệu thôi đây tất cả cái, đây là giá là đã bao gồm tất cả các chi phí anh chị chỉ phải nhận xe rồi thế nhé còn em sẽ tính cụ thể 5 ờ, năm với số tiền gốc tiền lãi mà anh chị cần phải trả với lãi suất là 0,78% một tháng như hiện tại bên em đang ừ, cho khách hàng hỗ trợ khách hàng đấy thì đối với bản số tự động thì anh chị cần uh, tiền gốc anh chị sẽ là phải có là 8 triệu 230 nghìn là tiền gốc hàng tháng anh chị phải trả và tiền lãi là tháng đầu tiên là 4 triệu thì tổng ra là uh, uh, tháng đầu tiên anh chị phải trả, trả là 12 triệu 230 nghìn lãi suất thì sẽ theo dư nợ giảm dần anh chị nhé thì tháng sau nó sẽ thấp hơn là cái mức 4 triệu này và đối với số sàn thì anh chị sẽ cần hàng tháng thì chị phải trả tiền gốc là 7 triệu 270 nghìn tiền gốc và tiền lãi là 3 triệu 530 nghìn thì tổng ra thì ờ, tháng đầu tiên anh chị phải trả là 10 triệu 800 nghìn anh chị nhé đây là cái bảng chi tiết giá lăn bánh để quý anh chị uh, uh, cân đối về tài chính xem là cái bản nào phù hợp với mình nhất để có mức giá cạnh tranh nhất thì anh chị vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số điện thoại em để trong video này còn cái mức giá em đang để trong ờ, video đây thì anh chị ờ, tham khảo thôi còn cụ thể về mức giá cạnh tranh thì vui lòng liên hệ với em nhé uh, nhiều anh chị hỏi em về ngoài chiếc xe Xpander đời 2020 này thì nhiều anh chị vẫn hỏi em về chiếc xe Xpander Cross thì liệu bao giờ nó về và giá thành nó như thế nào thì anh chị sẽ an tâm là trong tháng 7 này chiếc xe Xpander Cross này nó sẽ Ờ, về tới đại lý bên em à, cụ thể như nào thì quý anh chị sẽ vui lòng liên hệ với em Tuyền hoặc là để lại số điện thoại trong ờ, video này em sẽ gọi điện tư vấn cung cấp cho quý anh chị về thông tin của chiếc xe đó anh chị nhé Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi video của em Hy vọng video này đã cung cấp đủ thông tin để quý anh chị cần à, Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo ạ